số tính Số tính Nó bảo nó số tính mà nó vẫn ti mẹ đây kìa Đây kìa con bò này Nói là số tính mà nó vẫn cứ ti mẹ kìa Lấn mà này rồi đi ăn cỏ đi chứ nhở Đi tìm tự tìm ăn đi Rồi đi thì ti này còn hút người ta tự đi tìm ăn đi chứ sao cứ ti mẹ thì hút mẹ thế Nhìn cái gì Đi ăn đi tìm ăn đi Đi tìm ăn đi Cái tìm ăn cứ tí mẹ thế hả Thôi đi tìm ăn đi Đi ăn cỏ gặm cỏ đi Không tìm mẹ nữa Đi em cỏ đi Đến bằng này rồi tự đi tìm ăn đi น้าดีคำขอเลยมั้งเดี๋ยวไม่ไปดีตีมันเลยเฮ้ยดีตีมันเลย